sáng nay em một là mình à, học ờ, à, học có thể là học hết mà cũng có thể là học không hết nếu mà học học, học kỹ thì không hết còn nếu mà học ẩu thì hết các vị muốn cái nào tôi quên mất là ngày hôm qua tôi đã giảng 12 xứ chưa à, hôm qua chúng tôi giảng 12 12 12 xứ chưa hôm qua mình học 12 xứ hay là hôm qua mình mới học năm quẩn thôi thì tôi quên mất rồi alo hôm qua mới năm quẩn nữa ờ à, dạ rồi bắt đầu 12 xứ à, cái pháp quán niệm xứ á, nó có nhiều phần ừ, các quán niệm xứ có nhiều phần quán chiếu năm truyền cái là phần một quán chiếu năm truyền cái là sao là hành giả biết rõ rằng hiện giờ à, hiện giờ ờ, mình ờ, đang sống với cái truyền cái nào thì hôm qua tôi nói đùa mà bà con và hôm qua chúng ta nói thật mà bà con tưởng là chúng ta nói đùa tức là ở trong râm này là mình tu pháp pháp xứ rất là dễ là bởi vì mình là chủ yếu là chín mươi chín phần trăm là phiền não à cho nên suốt ngày bà con cứ gì đấy ý là, là nhìn vô cái tâm của mình á lúc mình đang ăn uống đi đứng nằm ngồi tắm rửa co duỗi liếc nhìn lắng nghe ha thì cứ để ý, cứ để đây là sanh truyền cái sân đó là bất mãn đó bất mãn trong dục á à, bất mãn cái, cái cái, cái hình à, dáng màu sắc à, bất mãn âm thanh rồi mùi này vị kia rồi xúc cái đây nghĩa là nóng hay lạnh ví dụ như vậy ha thì suốt một ngày như vậy đó là coi như là quý vị cứ là thích cái này rồi bất mãn cái kia rồi bất mãn cái kia rồi thích cái này thì suốt một ngày như vậy thì các vị cứ để ý là mình đang sống ở trong cái dục truyền cãi hay là sanh truyền cãi hôn thị cái này cái này buồn ngủ á buồn ngủ lừ đừ muốn nằm hoặc là không muốn làm gì hết thì trường hợp là hôn thị truyền cãi rồi trạo hối truyền cái là cái đầu lăn sang lăn sang nghĩ cái này nghĩ cái kia rồi tiếc nuối rồi ai nấy rồi rai rít có nhiều người họ hiểu lầm cái gì ai nấy rai rít họ nghĩ rằng là phải làm cái chuyện gì bậy bạ xấu xa bất thiện đại gian đại ác cùng hung cực ác thì mới mới là hối hận không phải mà cái sự dây dứt cái núi này là gì là ví dụ như là tuần rồi mình hứa mình đem cái ờ, cái thùng nước đá này cho bà bả mà mình quên trời bậy quá rồi bây giờ bây giờ nó còn nằm ở đây là biết chuyện nào đem lại cho bà ở đây đó, đó cũng là một cái dây rít ha dây rít chuyện nhỏ vậy đó gọi là mình tính sáng nay là mình sẽ quét cái sân sau của nhà mình sáng nay mình sẽ tỉa kiện cái sân trước của nhà nhưng mà mình cuối cùng mình không có làm được à, thì chính những cái dây rứt này nè nó làm cho cái tâm của vị nó định được nhớ nha cái đầu hối là vậy đó chứ không hẳn là phải nhớ lại cái chuyện mà ghê gớm không phải không hẳn không đòi không đợi tới đó mới, mới là trào hối còn hoài nghi tức là bữa ổng hôm qua chúng tôi nói là hoài nghi nó có hai ở coi nó có nhiều trường hợp một là hoài nghi nói gọn có hai nhưng mà nói rộng thì nó nhiều một là cái hoài nghi không có nguy hiểm tức là cái hoài nghi trong đời sống thông thường ví dụ như mình đi trước một cái ngã ba mình biết quẹo phải quẹo trái hoặc là mình đi lựa đồ mình không biết là nguyên một đống thì mình nên lấy cái nào cho nó đúng không à, mình đi sửa nhà thì thầy thợ kia mình mua vật liệu vật tư mua cái này kia mà mình ra mình đứng mình nhìn nguyên cái đống bù lon con cán mình không biết lấy cái nào à, thì cái đó nó gọi là cái suy thông thường không có nguy hiểm nhưng mà cái sự thứ hai đó gọi là cái sự liên hệ tới cái sự đến cái tri kiến đó là mình mình quan mang nghi hoặc về phật về pháp à, về uh, giáo lý ví dụ như là mình mù tịch về giáo lý duyên khởi rồi có những lúc mình có những cái tài kiến vọng tâm như là biết mình là ai mình là gì trong trời đất này mình đã như thế nào trong quá khứ mình sẽ thế nào trong tương lai và hiện tại mình đang là gì trong trời đất mình phải sống làm sao để mai này mình chết à, mình, mà chết rồi sẽ đi về đâu ví dụ như vậy hoàn toàn mù tịch rồi bắt đầu nó sanh cái tâm hoang mang à, thì cái đó được gọi là hoài nghi hoài nghi liên hệ đến tri kiến còn cái thứ ba là nó hoài nghi liên hệ đến hành tri có nghĩa là mình cứ thắc mắc không biết là cái ông thầy này ông có ok không cái pháp môn này biết nó làm sao mà sao mình thành mình thấy sao cái nó tâm không có yên thấy làm như nó có kết quả mình theo hết ba tháng 6 tháng rồi mà sao nó kỳ quá thì cái hoài nghi đó đó là hoài nghi liên hệ để hành trì nha thì uh, như vậy đó là cái việc đầu tiên là pháp quá niệm xứ cái đầu tiên là mình quan sát mình sống ở trong mình đang sống ở trong cái truyền cái nào truyền cái có nghĩa là cái những cái phiền não mà nó có cái tác dụng là nó ngăn che nó là khuất lấp nó che chắn cái trí tuệ của mình trong thiền chỉ thiền quán nói chung mình quan sát mình đang sống trong cái phiền não nào trong năm thứ đó đó thì được gọi là quán chiếu năm triền cái thứ hai là quán chiếu năm quẩn tức là từ sáng cho tới tối từ trẻ cho tới già lúc nào mình cũng nhớ nha tất cả ờ, người thú chư thiên phạm ờ, thiên nhân loại Dạ, thì tất cả những chúng sinh trong đời này à, đều đều chỉ là những à, khối tổng hợp của năm quẩn cái gì thuộc về vật chất à, tức là những gì thuộc về năm căn và được năm năm căn vật chất cái gì thuộc về năm căn và được năm căn biết thì cái đó được gọi chung là là sắc pháp tất cả cái gọi là tâm thức gọi là linh hồn gọi là tâm linh của chúng sanh đó chỉ gồm có bốn phần thôi đó là bốn danh quẩn ha nghĩa là thọ tưởng hành thức thọ tức là cái cái cạnh cảm giác tưởng là cái cái cạnh kinh nghiệm yeah. Dạ. còn hành tức là cái cạnh thiện ác còn thức tức là cái biết đơn thuần của sáu căn biết còn nhớ này không ta không biết còn nhớ không nữa tôi đang ôn lại đó các, các, vị còn nghe không đó như vậy là là là là là, là, là biết rõ biết rõ năm quận có nghĩa là mình có là phạm thiên hay là mình có là con mũi con ruồi con trâu con heo gì đi nữa thì cũng vẫn qua trong năm quận đó thôi nha rồi bây giờ mình học qua 12 xứ 12 xứ trong chú giải giải thích như thế này là hành giả quán chiếu rằng toàn bộ vũ trụ này ha, tất cả chúng sinh trong đời này đều không có nằm ngoài con số 12 từ mặt trời mặt trăng đại dương biển cả rừng sâu đồng bằng sa mạc chim muôn trời người vật lớn vật bé tất cả đều nằm trong con số 12 này nếu mà nó không phải là con mắt á thì nó cũng là cái bị mắt thấy nếu nó không phải là lỗ tai đó thì nó cũng là những âm thanh những tiếng động mà tai có thể nghe nếu nó không phải là thần kinh khứu giác thì nó cũng là những cái mùi để cho mũi biết nếu nó không phải là thần kinh vị giác thì nó cũng là những cái vị để cho lưỡi biết nếu nó không phải là thần kinh xúc giác thì nó cũng là cảm xúc cho thần biết nó không phải là ý vật à, chỗ dựa của tâm thì nó cũng là cảnh cảnh pháp tức là những cái cảnh những cái đối tượng gì mà mình chỉ có thể biết qua ý thức như vậy tôi nhắc lại toàn bộ vũ trụ này tăng xa qua lá chim muôn xúc vật chi thiên phạm thiên tất cả đều nằm trong công suất 12 có nghĩa là không phải cái gì nữa cũng không không phải căn này cũng là cảnh và cái sự có mặt của ông a bà b thằng tèo thằng tí ha ông a bà b thằng tèo thằng tí bất cứ sự có mặt nào cũng chỉ là cái sự hiện hữu của con số 12 này thôi nhà quý vị không có không có học đạo thì nghe nó kỳ kỳ nó số số lãi vậy ta rồi dòng vàng rồi nhà cửa rồi danh dự rồi quyền lực rồi chức tước rồi tình yêu rồi kiến thức ờ, tùm lum hết thần thông rồi thiền định trí tuệ mấy cái đó là là sao ta tất cả đều nằm trong con số 12 này hết nằm trong con số 12 này nha yeah. chứ đừng nói hồng mà kiếm được cái chỗ nào mà để mà chung ra có chỉ con số 12 đó thôi đó là sáu căn và sáu sáu trần nha như vậy bây giờ tôi hỏi quý vị trong room nè quý vị đang nghe tiếng của tôi như vậy là các vị đang biết tôi bằng bằng cái gì không thấy mặt tôi hiện giờ các vị không thấy mặt tôi hiện giờ chỉ nghe tiếng tôi thì quý vị đang biết tôi là qua lỗ tai nghe biết qua lỗ tai có nghĩa là tôi bây giờ tôi đang là cảnh cảnh thinh cho quý vị còn quý vị bây giờ nó đang là cái cảnh gì cho tôi ta quý vị đang là cảnh cảnh sắc có nghĩa là tôi nhìn cái tên này tôi chỉ nhìn cái nick cái tên này tôi biết à có cái là nó tên là giọt mưa cuối mùa rồi nào là Ờ, Nguyễn Thu Thảo Phù Du rồi nay Xuân nay Xuyên gì đó rồi ai liên qua Nguyệt Ái Minh gì đó là đại khái đó là là là chúng tôi chỉ biết các vị qua mấy cái nick như và cái cái cái một cách nữa đó là chúng ta biết các vị qua ý thức có nghĩa là tôi nhìn cái tên là tôi thấy bằng mắt rồi thứ hai nó trong trong óc của tôi tôi biết à, đây là mấy người đi vào room để nghe rồi tôi còn suy diễn thêm không biết ở đây ai là nghe bằng cái thiện tâm ai là nghe bằng cái bất thiện tâm bất thiện tâm là sao có nghĩa là nghe vì tò mò ờ, nghe để mà, mà, mà ghi âm lại những cái đoạn mà, mà, mà, mà quý vị thấy ok để về về cắt xén thêm bớt để mà đưa lên để mà từ mà bôi nhỏ để mà hại người ta ví dụ ví dụ thôi nha chỉ ví dụ thôi chứ tôi không không không nghĩ rùm có cái đó tôi chỉ ví dụ thôi thì đại khái là tôi chỉ biết quý vị qua mắt tức là qua cái, những cái nick mà tôi nhìn thấy rồi qua những cái suy tưởng những nhận thức những đánh giá à, thì cái đó gọi là tôi biết quý vị qua qua cái ý thức tức là cảnh pháp lúc ví dụ vậy là cảnh pháp nha và trong này có nói rõ thế này tất cả sự có mặt của chúng sinh trong đời này chỉ là sự có mặt của của 12 xứ gồm sáu căn và sáu trần vấn đề nó nằm ở chỗ này có người thì khi mà sáu căn mà nó biết sáu trần á thì họ họ để cho cái tâm sân á, nó làm chủ có nghĩa là họ nhìn để mà bực mình nghe để mà bực mình ngửi mùi để mà bực mình đến này kia và bực mình xúc chạm mức bực mình suy nghĩ để bực mình rồi có lúc thì chúng ta thấy nghe ngửi ném đụng trong cái sự thích thú rồi trong cái sự thích thú đó nó có đính kèm với tà kiến hay không uhm, tà kiến rồi ngã chấp cho nên nó trong đây mới nói rằng là ngay trong cách nhìn của mỗi người đó nó chính là biểu hiện của thánh nhân hay là phàm nhân thánh nhân á, thì người ta gọi là lục nhập viên cho xúc xúc sáu xúc á. sáu xúc viên sáu thọ sáu thọ viên sáu sáu gì ta sáu thọ của người ta là người ta chỉ là nếu a la hán thì sáu thọ người ta đó nó chỉ dẫn đến cái tâm tâm tố thôi tám tâm đại tố hoặc là chín tâm thiền à, hoặc là tám tâm à, hoặc là bốn tâm à, siêu thế bốn tâm quả siêu thế nha còn mà người phàm mà đắc thiền đó, thì người ta cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng nhưng mà người ta có thể nhập thiền bất cứ lúc nào ví dụ như là ta thấy cái lá đó, nó nó đã lá màu xanh <clears throat> người ta tác ý đến màu xanh thay vì mình đó mình thấy cái lá màu xanh mình thích là khởi lên tâm dục ái còn họ thấy cái lá màu xanh họ an trú của màu xanh họ nhập thiền thì nghiệp thế nha còn cái hạng thứ ba đó là có như thấy cái lá màu xanh đó, là khởi lên dục ái hoặc là thấy cái lá màu xanh đó, thì bực mình thì ví dụ như mình trồng cây mình nhìn cái lá đó mình nghĩ nhiều cách nghĩ nhìn nhiều cách để mà mình mình khởi tâm tâm sân. lắm ví dụ như mình thích là mình thích cái màu xanh của nó màu đẹp đây là cái lá của loại cây quý mà mình mới vừa trồng không ngờ nó phát triển mạnh như vậy mình vui mình thích ở trong đó đó là dục ái nhưng mà cũng có trường hợp mình nhìn cái lá mình bực là tại sao vì là mình liên tưởng đến một cái chuyện gì đó ví dụ như mình nhìn cái lá màu xanh đó mình nghĩ trời cái này cỏ không hả trời mình thấy cái, cái màu xanh đó nó nói trời cái này có dại nè lâu quá không có không nó mà dọn ừ. rồi từ cái chỗ đó cái mình nghĩ rồi mình nghĩ thêm nhiều chuyện khác nữa thì trong trường hợp đó trong trong chú giải mình giải thích rằng sự hiện hữu của tất cả chúng sinh chỉ là sự hiện hữu của 12 12 xứ nhưng nó khổ một chỗ là cái cách mà chúng ta đối diện với sáu tầng á đối diện như thế nào trong này mới nói rõ phàm phu nha thằng lý khỏi ghi quý vị coi như vô phước đi nha tôi ghét cái rơm này gây lộn lụm phàm phu mà khi mà sáu căn mà mà mà tiếp xúc với sáu tầng á, thì có thể là có tâm thiện ha có thể là có tâm thiền ha có thể là có tám tham hai sân hai si trong trong nghe kịp không rồi thứ hai vị tu đà quân khi mà sáu căn biết sáu trần thì cũng có thể có tám đại thiện có mười hai có rồi có, có tám đại thiện rồi có các cái tâm tham ly tà các tâm sân và si phóng dật nha rồi tiếp theo à hôm qua chúng tôi có nói thì thị sơ quả tu đồ quần á, trừ được bao nhiêu phiền não rồi đừng còn nhớ không có hai cách nói một là vị tu đầu quần á, là chấm dứt tuyệt đối vĩnh viễn triệt để không còn à, không còn cái gì ba cái không còn cái thanh kiến hoài nghi và và giới cấm thủ và cũng có cách kể cách kể thứ hai là không kể giới cấm thủ bởi vì giới cấm thủ nó nằm ở trong cái thanh kiến và hoài nghi nha cho nên người ta người ta mới kể có trường hợp người ta chỉ kể hai thôi à, có trường hợp người ta chỉ kể hai là thân kiến hoài nghi thôi như vậy trường hợp một là mình kể thân kiến hoài nghi với cấm thủ trường hợp hai kể gọn là chỉ có thân kiến hoài nghi trường hợp ba là kể cho đầy đủ là thân kiến hoài nghi với cấm thủ ngã à, với cấm thủ à, rồi à, bổng bổng xỉn và và ganh tị có nghĩa là tu đồ quần không có còn ghen tu không còn ghen tuông và ganh tị nhớ nha đặc biệt đó nhiều người học a đàm không, không có biết biết cái chỗ này biết là cư sĩ không biết chỗ này má nó bén nó rờ đứt tay à, nhớ nha có nghĩa là vị tu đồ quần không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thủ và vĩnh viễn không còn ganh tị bọn sẻn có nghĩa là vị một người tính nữ đắc tu đồ quần vẫn còn có thể yêu chồng nhớ nha vẫn còn có thể yêu chồng một người thiện nam mà bậc tu đầu quần vẫn còn có thể yêu vợ nhưng họ yêu được nhưng họ không có ghen nữa có nghĩa là khi người vợ của họ người chồng của họ mà có vấn đề với ai thì họ biết rằng duyên nó đã mãn rồi rồi giao cho nó cục nợ này đi hết ừ. tôi nhớ có cái anh đó ảnh bạn anh tới than nói lúc này bà xã tôi sao mà bà có dễ khoái ông hàng xóm quá mà ông hàng xóm ông mới chết vợ mà bả là bả cứ qua lại hàng xóm hoài tôi thấy tình tình không có xong chắc buông quá rồi sao càng lúc tôi lại càng ghét cái thằng hàng xóm nó hơn ngày xưa thì cái ông này ông mới nói ông biết cái cách mà trả thù cái kẻ thứ ba mà hoàn hảo mà an toàn nhất là gì không trong cái chuyện ngoại tình này. trong cái chuyện ngoại tình thì cái cách mà hoàn hảo an toàn nhất để mà trả thù cho cái thằng mà nó giật vợ mình chính là mình tặng cho nó cái người vợ không ra gì của mình cho nó về cho nó chết đi ừ. cho nó chết tại vì là hôm nay mà mã như vậy đó là mà nó nó giác phải về để bữa thì nó cũng phải khóc như mình bây giờ đang khóc nha thì vị tu đồ quần họ có nhiều cách nghĩ nhưng mà đó là một trong những cái cách mà họ không còn khổ tâm mà đặc biệt là họ nghĩ để duyên nghiệp duyên mà đã mãn rồi đó thì không có níu kéo được và tôi biết tôi nói cái này đâu rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi đạo đức giả nhưng mà đây là một sự thật tôi không phải là tôi đầu quần nhưng mà ở cái tuổi này tôi năm nay tôi già rồi tôi có nhận ra một chuyện là có nhiều khi cái cái cái, cái món đồ đó mình muốn bỏ nhưng mà nó, nó chưa đủ cái cớ nó chưa đủ cái cớ à, nó chưa đủ cái cớ nó phải có cái duyên cớ nó phải có cái, cái lý do gì đó mà dù sao nó chưa có đủ thì mình thấy nó hơi nó hơi còn có gì nó nắm níu nó hơi tiếc tiếc nó hơi lòng thòng đúng bụng nó chưa có dứt khoát cho nên là bây giờ chỉ cần có cái cớ gì đó là mình mình còn cảm ơn nữa à, cảm ơn nữa thì tôi chỉ ví dụ thôi là tôi thấy có tôi có một cái cái đại cái túi cũng đẹp lắm để mai phật mai mình vải phật tử hôm mai nhưng có một ngày kia tôi, tôi không thích nó nữa mà tôi thích cái khác mà bây giờ tôi bỏ nó thì tôi tiếc à, tôi tiếc Tình linh nó sẽ bữa đó tôi phát hiện ra là mấy cục pin mấy cục battery mà tôi đem nó, nó, nó bị chảy đi chảy trong cái túi đó, đó mà bây giờ giặt á, thì không biết nó có hết hay không mà battery nó chạy thì nó nó kéo vào đó những cái axit rồi đồng á ten đồng á cho nên là tôi lúc có thay thì người ta tiếc tôi lại nghĩ bụng cái mình muốn bỏ này lâu rồi nhưng mà sẵn ra không dục luôn mà nếu mà nó không có mấy cái cục pin mà chảy nó mình lên luyện nó vô trong thùng rác nó cũng hơi có cái tiếc mà nhờ mấy cái cục pin chảy đó mình dục nó mạnh tay thôi thì vì tôi đồ quần cũng vậy họ thật ra thì do còn dục ái thì họ còn yêu đương này nọ cho vui đã các văn nghệ nhưng mà thật ra họ luôn luôn là một hành giả các vị nhớ nha tu đầu quần luôn luôn là một hành giả họ chờ dịp để mà họ tu hành tinh tấn thôi ừ, bởi vì họ không cần thân kiến mà cho nên nó là bây giờ chỉ cần họ vợ họ ờ, đồ đạc của họ cái gì thuộc sở hữu của họ mà nó có trục trặc đó là họ lập tức chụp lấy nó có làm cái cớ để mà họ buông cho nên đây là lý do tại sao tôi được quần không còn không còn ganh tị thân kiến là đúng rồi nhưng mà thay thay dạ, tôi hoàng không còn thân, thân kiến và nghi là đúng rồi nhưng mà đặc biệt là tại sao không còn thân kiến và nghi vì à, vì tôi hoàng để hiểu rõ bốn đế nha mà chính vì không còn thân kiến ờ, chính vì quá hiểu rõ về ờ, bốn đế cho nên tôi hoàn không thể nào còn có, có cái ganh tị cái duy biết duyên nó hết rồi thì thôi mà bây giờ cái duyên nó nó đủ để cho cái món này người này vật này nó chạy về bệnh là bị nó là vui vẻ tất cả và vị đó không có bổn sẻn là vì sao là vị đó biết rõ là thân tâm này còn không phải của mình nói chi là những danh lợi quyền lực này mắc gì mà phải tiếc cho nên trong chú giải mới nói là nó phiền não từ quần mà diệt trừ nó gọn là chỉ có hai thôi là thanh kiến hoài nhi mà nói cho rộng cho đủ cho nhiều cho dài dòng cho dễ hiểu thì nó có năm đó là thanh kiến hoài nghi với cấm thủ bụng xỉn ra và ganh tị ganh tị ở đây nó gồm luôn cả ghen tu nhớ nha ok rồi khi mà quán chiếu về về mười hai xứ là sao là vị đó biết rõ là khi mà vị đó đang nghe cái âm thanh gì thì vị đó biết rõ rằng cái nghe này đó là cái biết của của nhĩ thức mà cái biết của nhĩ thức nó dựa vào thần kinh thính giác và đối tượng âm thanh đó rồi khi mà mà bây giờ tôi kể thì các vị nghe thì nó dài các vị thấy ủa sao mà tu cái gì mà nó sẽ nó dài vậy nhưng mà thật ra lúc đó nó hiểu rất nhanh rồi khi vị nó nghe cái một cái mùi nào thoáng qua vị nó biết rõ rằng đây là mùi biết rõ đây là cái cái biết mùi là cái biết của của mũi và cái biết nó dựa trên thần kinh khứ giác và cảnh cảnh khí chỉ vậy thôi như vậy thì khi sáu căn biết sáu trần á, là vị đó chỉ có tâm thiện thôi nha hoặc là tệ lắm là chỉ có tâm sanh thôi nha à, còn còn tham là là tham ly tà thôi đó là nói về thánh hữu học thánh mà từ nhị quả trở xuống còn mà mà phạm phu mình đó khi mà sáu căn biết sáu trần đó thì mình đó, là mình đánh giá à, mình đánh giá mình nhận thức cái cảnh trần đó từ cái góc độ ngã chấp tức là tôi thấy nhớ nha tôi thấy tôi nghe tôi ngửi hoặc là à, tôi được người ta khen tôi bị người ta chê nha à, cái đó nó rớt trúng tôi tôi bị đau tức là chuyện lớn chuyện bé gì mình cũng gắn một cái tâu thù lưu trận dân như trong đó hết nha chuyện lớn chuyện bé chuyện nó liên hệ tới mắt tai mũi lưỡi chuyện gì mình cũng gắn cái tôi trong đó hết nha nhưng mà tôi nhắc lại không hề có chiếc xe trong đóng phụ tùng và không hề có đóng phụ tùng trong chiếc xe là vì sao là vì những cái món phụ tùng này được ráp hợp lý thì nó là chiếc xe chứ hai cái này nó không có rời nhau có nghe hiểu không ta cái mặt cái thương cái khờ tội bẩm sinh à, cái này có nghĩa là tháo các bốn phụ tùng ra thì không có gì là chiếc xe và khi mà được ráp thành chiếc xe hoàn chỉnh rồi thì mấy cái đó mình không có còn kêu là phụ tùng nữa mà mình kêu là chiếc xe chứ chứ làm gì quý vị đang quý vị nói tôi sư, sư có thấy cái đống phụ tùng nó đang chạy trên đường không tôi chưa nghe ai nói gì cũng vậy mà ta phải là thấy chiếc xe màu vàng nó chạy trên đường hay không à, ta phải nói chứ tôi chưa nghe hết thì cũng nói, à, anh có thấy cái đống phụ tùng nó đang chạy đó cái đống phụ tùng mà màu vàng đó tôi chưa nghe nó nói mà khùng dữ thành đó, có thấy chiếc xe vàng đó không có thấy chiếc xe màu xanh đó không có nghĩa là khi mà những cái món cái món đồ auto phạt mấy món phụ tùng đó mà nó được ráp hoàn chỉnh hợp lý thì người ta sẽ gọi đó là chiếc xe còn nếu mà nó chưa được ráp lại thì người ta gọi đó là đống phụ tùng cũng vậy không hề có chuyện tôi bị đau tôi được khen không có mà là cái đau này nè cộng với mấy chục ký lô thịt này nè là tôi cái gọi là tôi nó chỉ là cái cơn đau thì hiện giờ thì nói về tâm tôi tôi chưa chỉ có tâm thân thức tội khổ thôi như vậy thì hiện giờ tôi phải hiểu rằng cơn đau này nè cộng với cục thịt mấy chục ký này là tôi tôi là có là vậy đó không có gì ngoài đó không có cái gì là tôi hết nhớ nha rồi một lát sau cái gió nó mát nó thổi tôi dễ chịu quá thì thay vì tôi không biết đạo tôi nói là trời sao tôi sáng nay tôi vui quá mát mẻ quá chắc bữa nay tôi đi đâu chắc bữa nay tôi sẽ đi mua cái gì chắc có hôm nay tôi sẽ gặp gỡ ai nhưng mà đối với một cái hành giả thì họ lại nghĩ khác họ biết rõ là cái mát mẻ này nó chính là danh pháp mà cái tấm thân này nè nó chính là sắc pháp chỉ vì cái sự bây giờ hiện giờ cái gọi là tôi nó chỉ có hai phần thôi là cảm giác dễ chịu này cộng với cục thịt này đó chính là cái gọi là tôi tôi chỉ là vậy thôi ngoài hai cái đó ra không còn cái gì gọi là tôi nữa nha hành giả quán chiếc quán chiếc này xí đồ quán chiếc vậy đó nghĩa là ngoài cái đang nghe này cộng với mấy, mấy chục kilo không còn gì là tôi nữa rồi bây giờ ngửi mùi nè ngoài cái cái chuyện ngửi mùi này nè và mấy chục kilo thịt này nè thì không còn cái gì là tôi nữa là đó gọi là quán chiếu 12 hai sĩ mà từ cái quán chiếu đó, đó thì hành giả nếu mà đủ duyên thì chứng thánh sơ nhị tam tứ đạo sơ nhị tam tứ quả còn nếu mà không đủ duyên thì tối thiểu cũng được hiện tại lạc trú và à, có một điều mà chúng tôi có khi cũng không muốn nói mà không nói bà con à, không biết đó là trong chú giải nói rằng nếu một cái người mà thường trực mà sống như vậy đó yeah, thường trực mà sống như vậy đó, thì được gọi là tiểu tu đồ có nghĩa là á thánh có nghĩa là người ta tu rồi quần thì chưa phải tu rồi quần nhưng mà nếu mà một trải qua một thời gian dài như vậy mà thường xuyên quán chuyện như vậy thấy nghe ngửi ném đụng và suy tư luôn luôn sống ở trong cái nhận thức bằng trí tuệ và chánh niệm như vậy biết rõ rằng đây là nhãn thức à, đây là cái biết của mắt đang lúc đang nhìn thì đây là cái biết của mắt cái biết này là nó do thần kinh thị giác cộng với cảnh sắc làm nền thì nó mới có cái biết của mắt còn lỗ tai cũng vậy do thần kinh thị thính giác cộng với âm thanh tiếng động à, rồi nó mới có cái biết của của lỗ tai có nghĩa là mới có nhĩ thức tôi nhắc lại lần nữa trong râm mà những ai không có duyên làm tu quán tu tập tuệ quán à, thì hoặc là không không có học a di đàm thì nghe này thấy rất là kỳ những cái giáo lý tu hành gì mà lạ nhưng mà đối với những ai mà có một chút lòng tu thì tôi xin nói rõ thấy như vậy đó nhưng mà cái kiểu quán chiếu này nè nó chính là cái kiểu sống của các bậc thánh nha các bậc thánh khi nghe một âm thanh gì đó nghe một cái mùi gì đó thì các ngài chỉ nhận thức như vậy thôi vì đây là đây là cái biết của lỗ tai à, tức là nhĩ thức đó biết chỉ nghe một cái đông một cái thì mình hết hồn và các ngài biết là đây là đây là cái biết của lỗ tai à, cái biết này có được là do thần kinh thì thính giác cộng với tiếng động nó mới tạo ra cái biết cái biết của lỗ tai nghe cái biết là được gọi là nhị thức khi mình nhận thức như vậy thì nó không còn chỗ trống để cho tâm tham tâm sân nó xuất hiện nhé à, còn các vị muốn tôi minh họa thì tôi minh họa ví dụ như các vị lớn rồi các vị đang đi trên đường cái, cái chân của các vị nó đá một cái gì đó cái nó đá một cái gì đó nó kêu cái ken của vị nhìn xuống đường quý vị thấy một cái món đồ chơi của con nít cái kia luôn thì lúc ở trong đầu các vị nó ồ cái này là đồ chơi con nít đứa nào nó chơi nó liền ngay hà thì ngay cái lúc mà quý vị nhận ra đây là đồ chơi nít thì lúc đó quý vị có thích món đồ đó không không thích được đó tôi đang nói tâm trạng của tôi chứ tôi tôi đang nói chuyện với vị tôi đang hỏi mấy người trước mặt tôi thì tôi thấy họ nhìn tôi mà họ gần gần thì nó họ thích nhưng mà tôi nhắc lại tôi đang đi trên đường cái chân tôi đá một cái vật gì đó tôi nghe cái keng tôi nhìn xuống tôi thấy đó là một cái món đồ chơi con nít cái lục lạc á cái lục lạc bằng nhôm con nít thì khi mà tôi biết đây tôi chỉ cần nghĩ đây là đồ chơi con nít thì tôi không không có thích mà cũng có bực rồi đây đồ chơi con nít thì nó chơi nó làm rớt vậy thôi mà có cái đồ ghét mà theo đồ chơi nít thì có cái đâu mình thích nha thứ nhất là đồ chơi con nít mình nghĩ một cái bàn tay nhỏ xíu mà nó cái, cái, cái cổ tay nó có ngắn ngắn ngắn dễ thương ừ, là mình đã không giận nó rồi và thứ hai nó cái tuổi nào mà chơi được lục lạc này thì cái tuổi nó không đáng nó mình dạy nhớ nha cái tuổi nào mà còn chơi cái lục lạc này nè tuổi nó không đáng mình dạy và cái món đồ mà của, của cái tuổi đó nó chơi thì cũng không đáng để mình thích nghe hiểu không à, vị tu đồ quần cũng vậy vị tu đồ quần khi mà nghe vị tu vị thánh đó, nói chung khi mà nghe cái gì ngửi cái gì thấy cái gì các vị cũng suy nghĩ như vậy cái này chỉ là danh chỉ chỉ là sách không có gì đáng để thích và cũng không có gì đáng để giận thì cái đó được gọi là quán chiếu 12 xứ biết đây là cảnh sắc biết đây là cảnh thân cảnh khí cảnh vị các vị biết rằng cái này do duyên mà có có rồi phải bị bắt nhìn cái gì nghe cái gì cũng quán chiếu như vậy à, biết rằng đây là sáu tiền đây là nói gọn nói như vậy chứ, chứ còn cái căn tấm cái khuynh hướng tâm lý của mỗi vị vị tu còn, còn là mỗi hành giả khác nhau nha ừ, ờ, có người thọ quán chiếu sáu xúc có người quán chiếu sáu thọ dạ, đại khái nhưng mà đại khái nên là khi 12 khi sáu căn biết sáu trần thì có vị họ chú ý khía cạnh nào nhớ nha thì khi mà, mà quán chiếu 12 xứ là chỉ quán chiếu có cái sáu căn và sáu trần thôi ừ, biết đây là cái biết của mắt đây là cái biết của tai còn có người thì khi có những bậc thánh khi mà họ tiếp xúc với sáu trần họ quán chiếu một cái, cái khía cạnh khác tôi nhắc lại tùy cái căn cơ sở tấm tùy cái khuynh hướng tâm lý tùy cái sở thích tùy cái trình độ tùy cái uh, kiểu vung đầu bồi ba la mặt của mỗi người mà người ta chú ý tới cái gì nha nhưng là đại khái đó, cái hành giả tứ niệm xứ đó là là là khi mà tu tập pháp quán niệm xứ mà cái phần mà 12 cái 12, 12 xứ đó là người ta quán chiếu như vậy tức là trong cái nhận thức của vị đó nhìn đâu nghe cái gì thấy cái gì ngửi mùi gì thì lúc nào cũng suy nghĩ có nhiêu đó thôi ở ờ, đây là sao đây là à, cảnh thân đây là cảnh khí cảnh vị hoặc là quán chiếu rằng đây là cái biết của mắt của tai của lưỡi ngoài 12 cái này ra vũ trụ này không còn cái gì số 13 nhớ nha ừ, khi mà quán chiếm 12 xứ vậy nó quán chiếm như vậy tức là toàn bộ vũ trụ này gồm người thú chúng sanh ha chư thiên nhân loại ờ, thì tất cả chỉ nằm trong 12 xứ này trăng sao hoa lá cũng nằm trong 12 xứ này ờ, tất cả trong những gì trong trời đất này không là cảnh sắc không là đối tượng của của mắt thì nó cũng là đối tượng của tai của mũi của lưỡi quý vị tìm dùm tôi quý vị ngồi trong tâm á quý vị ngồi mình quý vị suy nghĩ là quý vị tìm cái gì trong cái vũ trụ này mà nó không có lọt vô trong sáu sai sáu tầng không có mặt trời mặt trăng xa như vậy đó mà nó cũng lọt vô trong cái nhãn ừ. là nó, nó vẫn là nhãn nó vẫn là nhãn tầng nó vẫn là cái cảnh cảnh của mắt nó vẫn là cảnh của ý nha mặt trời mặt trăng xa như vậy mà nó vẫn là cảnh của ý của mắt còn những gì mà nó khuất nó xa ngàn trùng ví dụ như bây giờ sa mạc Sahara nó không có nằm ở trong cái, cái mắt của nó không có nằm ở trong mắt mũi tai <coughs> của quý vị thì tối thiểu nó cũng là cảnh pháp có nghĩa là quý vị vẫn có thể suy nghĩ về nó nhớ về nó <coughs> nhớ cái đó à, đó gọi là quán chiếu quán chiếu về về 12 xứ thì nãy tôi nói rồi với người phàm phu mình khi mà sáu căn mà nó biết sáu trần thì nó có thể à, là cái cơ hội cho phiền não do thiện tâm xuất hiện nhưng mà riêng đối với bậc thánh tu đầu quần á, thì khi mà sáu căn biết sáu trần á, thì các vị đó loại trừ năm thứ phiền não đó là thân kiến về nghi giới cấm thủ bụng xỉn và ganh tị vị a na hàm thì y chang như vậy nhưng mà khác một điểm đó là cái sanh của vị đó nó yếu dữ lắm và cái dục ái của nó rất là yếu dục ái này cái là một cái gợn nhẹ nó không có đủ để làm một cái gì đó như là tu đầu quần nha vị tu đầu quần còn có thể có đời sống vợ chồng nhưng mà cái vị mà tư đà hàm thì cái chuyện này là không đủ cái ái dục của vị tư đà hàm không đủ để mà sống đời sống vợ chồng vị này thỉnh thoảng có thể thích còn thích thú trong cái gió mát trăng thanh còn mà anh hàm thì hết anh hàm mà không có cái chuyện mà mà đêm trăng này ngồi thấy vui vui thấy khoái khoái là không có nếu mà bị hà mà mà còn đêm trăng mà còn biết khen cái đêm trăng chẳng như trong kinh mình nói đức phật người khen cái đêm trăng ở Vesali người nói này anh đang đêm đêm trăng Vesali rất là đẹp người khen như vậy là đi người mượn cái cớ đó để mà, mà người nói một cái chuyện khác dạ, chứ còn mình mà hà đó lên đó thì trăng thanh gió mát biển chiều dạ, rồi gần thác dạ, rồi bờ sông lao lách rồi dòng sông mưa rồi mấy cái đó là phàm vô làm thơ đã luôn và a la hàm họ nhìn cái đó trớn quớt rồi họ không có thích nổi cho nên a la hàm một tắt thở một cái rù dầu mà tệ như dơn đậu rồi cũng phải sanh về cái cội thấp nhất là cội phạm thiên sơ thiền bởi vì họ không còn có cái chỗ nào mà họ nấn ná ở cái tôi tạo gọi là cái bãi sình dục giới cái bãi sình dục giới là sao đã nói sình thì có nghĩa là lây quay là sẽ bị dính đã nói sình có nghĩa là mình không có thể xây cất gì trên bãi sình được hết đã nói bãi sinh là phải là cá phải là nhái chuột là rắn là rùa cái bãi sinh nó phải chỗ ở của con người à, nhớ cái đó nha bãi sinh nó phải chỗ ở của người nó là cái chỗ mà con người đi làm việc đi bắt cá đi mò tôm lướt qua đó là thôi chứ cái bãi sinh nó phải chỗ ở của, của một con người bình thường nha cho dầu đó là một nông dân hay một ngư phủ à, tôi chỉ ghé nghe nó làm việc cái bãi sinh rồi đi chứ không ai ở được cái bãi sinh tại nó sinh mà mà không ai ăn không phải sình ở ông phải sình ờ, vui chơi thì cái phải sình từ ra con nít và người khùng không thì trong cái nhìn của vị an hà thì cái cõi dục giới này là cái bãi sình sở dĩ mà chư phật mà ra đời ở ở cõi dục giới là bởi vì đây là cái chỗ tồn nhất để hoàn pháp từ chỗ này các ngài có thể gặp được tất cả các hạng chúng sinh còn nếu mà các ngài ra đời ở trên các cõi trên đó, thì cái cơ hội mà cơ cho tất cả mọi người tiếp xúc nó sẽ hạn chế vì nhân duyên đại sự mà chư Phật có ra đời cõi dục chứ còn trong cái nhìn của các vị mà trời đó thì càng ở cao thì nào họ càng ngán cái cõi thấp chừng đó thí dụ như là ở phạm thiên mà sắc phạm thiên vô sắc thì dĩ nhiên họ không có sắc tôi mới nói nhưng mà tôi chỉ nói là cái người đắc thì vô sắc á họ họ nhìn là các những cõi hữu sắc họ thấy nó nặng nề nó thô thiện nó tầm thường nó thấp kém rồi phạm thiên mọi cõi sắc giới đó họ nhìn cái cõi dục cái cõi dục cái dầu đó là là chư dầu đó là phải đế thích ma vương nữa thì phạm thiên họ nhìn ớn họ nói cái người này sao mà nó nặng nề Ờ, trẻ con hưởng thụ những cái dơ ờ, thích cái này thích ngửi cái này thích nhìn cái kia thấp kém và trẻ con rồi ngược lại dục thiên dục thiên thì ờ, những cái vị trời có dục họ nhìn nhân loại họ gớm mà trong kinh tế túc trường bộ nói rằng một cái vị trời cội cội gì ta cội đau, đau lợi đó khi mà họ nhìn ban đêm họ ngại xuống cõi người mình lắm bởi vì cái mùi của nhân loại đó đủ làm cho chư thiên nó họ gớm ở một cái khoảng cách là 100 do tuần quý vị vào trong kinh tệ túc trường bộ nha kinh tệ túc trường bộ kinh tôi đọc rõ địa chỉ nha tệ túc trường bộ kinh thì trong đó có nói rõ cái mùi cái cái, cái mùi của cái thân thể nhân loại nó đủ để cho chư thiên nó họ gớm là từ cái khoảng cách đó là một trăm do tuần thì các vị tưởng tượng có vị có vị gớm cái gì mà nó dữ dội như vậy thí dụ như tôi thì cái gì mà tôi thấy gớm thì tôi không có nhìn nó nữa tôi cũng không có sờ tới nó nữa thì được rồi chỉ làm gì tới một trăm cho từng tôi chỉ có một cái một món một ngón mà tôi phải tránh xa đó là cái trường hợp như phóng xạ bị rò rỉ thì tôi nghe nói chỗ đó là nguy hiểm như Ukraine chết bưng mà bên Ukraine ấy, thì cái đó tôi tránh xa càng xa càng tốt bởi cái đó nó là cái phóng xạ sợ bị phơi nhiễm mà chết người chứ còn đâu có gì mà mình góp dữ dội như mình đi đi rồi góp mình đến mức một trăm vô từng tức là mình tính là khoảng hơn 100 cái số là họ đã góp mình rồi nha cho nên chúng sanh càng cao càng góp mình chỉ có thấp là ngay cả trong cõi người cái cái cái nhà giàu đó họ nhìn thấy nhà nghèo cái nhà cái áo quần vật dụng người nghèo cũng góp nhà giàu nhiều người tránh nó nhìn bữa ăn của người nghèo cũng góp không thích mà còn góp thì đi đây là sao ở đây là tất cả chúng sanh nó chỉ cái sự hiện hữu của tất cả chúng sanh nó chỉ là 12 xứ thôi nhưng mà tùy vào cái trình độ của mỗi người mà chúng ta có 12 có sáu tầng khác nhau nhớ nha cái chỗ này quan trọng kể ra về mặt technique ấy, mặt kỹ thuật ấy, thì đúng là chỉ có sáu căn sáu tầng nhưng mà nếu mà nói theo thực tế đó thì sáu tầng của thằng tèo nó hoàn toàn không giống sáu tèo của sáu tầng của thằng tí là bởi vì thằng tý nó là chi thiên khổ dục cho nên cái sắc thinh khí bị xúc của thằng tý nó, nó nó nó khác của thằng tèo trung cưng có nghe kịp không ta cái chỗ này phải ghi rồi nha cái này quan trọng rồi à. nói trên mặt kỹ thuật nó gọn á đúng là chỉ có sáu căn sáu trần nhưng mà tùy vào cái căn cơ trình độ của mỗi người mà sáu căn sáu trần khác nhau một cái thằng cha bác sĩ thì coi như là sẽ nắm tay bệnh nhân cái xong là sẽ xây qua chả rửa tay liền à, mà từ khi mình á mình ở ngoài chợ đó thì mình ờ, Việt Nam Thái Lan đâu có cần đeo găng ờ, cứ bóc đồ ăn bóc bóc bóc bóc bóc bóc bóc bóc, bóc. rồi lát rồi gặp người quen thò tay rồi trước khi bắt tay thò tay quẹt vô cái mông cái quần chút xíu rồi thò bắt liền nhưng bác sĩ cũng đâu có được vậy cũng khám mà mà bệnh nhân mà đi bác sĩ thường nó chín mươi chín phẩy chín phần trăm là họ phải tắm rửa sạch sẽ mới đi bằng mạch chứ à, chứ đâu có ai mà vô bác sĩ mà mình mấy mồ hôi mùi kê vậy đó mà bác sĩ mà rờ vô bệnh nhân xong là xây qua rửa họ rửa tại trước mặt mình luôn chắc trong room này có việc có có có dịp các có vị có, có vị thấy cái đó phải không họ rửa trước mặt mình nghĩa là mình có tự ác cũng ráng chịu họ họ lại rờ, rờ mình trước đỉnh xong họ xây qua là trong cái phòng khám đó, nó có cái sinh ấy kéo cái lavabo họ xây qua rửa tay và có ông ở trong đó nó có một cái bình ờ, alcohol đó, gel cái gel alcohol đó họ họ, họ nắm tay nắm chân vào xong họ quay qua họ, họ rửa trực tiếp trước mặt mình như vậy có nghĩa là cái sáu trần của ông bác sĩ nó khác cái sáu trần của người bình thường nó khác chỗ nào có nghĩa là sáu trần mà ông thích á, nó không có phải là sáu trần của cái người nghèo người nghèo không có dịp để biết đến cái cái sáu trần của ông bác sĩ nha yeah. bác sĩ ông có ông đi du lịch ông đi man đi rồi ông đi à, ý đi trị bằng nha đi santorini hy lạp tụi lâm còn anh nhà nghèo mà một cái xứ nghèo xa phước cái châu á thì cả đời không có dịp để mà nhìn thấy sáu trần đó nhớ nha và cái sáu trần của cõi dục nó khác sáu trần ở, ở, sáu trần ở cõi người khác sáu khác sáu trần ở trên cõi dục mà cảnh sắc cảnh danh mà mà mà mà của người có phước đó, nó khác của người vô phước người có phước thì họ được nghe những thứ họ muốn còn cái người vô phước thì họ phải nghe tất cả những gì mà nó đi ngang lỗ họ ví dụ như mình thấy mình có tiền á thì mình không có mua nhà ở cái chỗ mình sớm lao động sớm ổ chuột mình không có nghe cái cảnh mà con nít nó la hét nó la banh đó, rồi chồng vợ gây gỗ đánh lộn với nhau ở xóm những những, những nhất là mình về châu âu và về âu mỹ mình ở cũng có nghe âm thanh còn nếu mà mình vô phước mình ở mấy cái xứ nghèo châu á như ấn độ rồi thái lan việt nam à, rồi nghèo mà ở trong xóm ổ chuột thì cái trưa mình nghe cái mùi trống nó tanh tanh nó chua chua rồi tiếng con nít nó đa banh rồi nó la hét rồi tiếng xe honda nó chạy trong cái con đường mà hẹp ở trong làng trong xóm xóm ổ chuột mà mái ton thì nó thấp lè tè nó nóng muốn chết rồi bên hàng xóm có ông chồng là đạp xích lô rồi vợ là đi bán hàng rong rồi ông uống ba cái rượu tầm bậy tầm bạ rồi ông về ông đánh vợ rồi ông la khóc rồi vợ ông thì thề thốt tùm lum tức những cái cảnh mà tôi kể quý vị nghe nó không phải ai thế giới cũng có cơ hội để nếm qua yeah không phải đâu nha quý vị có dịp mà về ông mỹ có những cái cái cái cái cái, cái subdivision có những cái làng mà nó là mình thấy mướt đừng mong thấy con nít chơi ngoài đường đừng mong thấy con nít chơi ngoài đường nhà nhà đều có biết xin đằng sau con nít bên đây không có tắm sông hai trái một cách nguy hiểm và dễ làm phiền người khác như trẻ con hồi xưa mình cho nên tôi nhắc lại lần nữa chính do thiện pháp của mình nhiều ít nó mới dẫn đến chuyện mình tái sanh về đâu và chính mình tái sanh ở đâu thì cái sáu tầng của mình ấy nó là cái gì và chính do các vị phước nhiều phước ít cho nên các vị thích sáu tầng loại nào các vị nghe kịp không thích sáu tầng loại nào và tôi đi xa một nữa đó là quý vị à, có cái ba là mặt như thế nào quý vị mới gặp được người minh sư thiện hữu quý vị có ba la mặt cỡ nào đó quý vị mới được gặp phật pháp và 100 người mà có duyên gặp Phật pháp á nên nhớ Phật pháp cũng là cảnh trần nha Phật pháp cũng là là trong 12 xứ nha tại Phật pháp mà thì như bây giờ cũng cũng kinh đi cũng kinh nó là cảnh gì cũng là một trong trong 12 xứ thôi nha thì do các ba la mật của quý vị quý vị có gặp được đúng chánh pháp hay không có gặp được tam tạng Pali hay không có gặp đúng ông thầy đó ông thầy mình giảng kinh cho mình nghe hay không và ông thầy đâu có giảng tới nơi tới chốn hay không và mình hiểu được bao nhiêu mình nhớ được bao nhiêu mình tâm đắc cái gì ấy da cái này mới là lớn chuyện nha lớn chuyện như này tức là gặp được phật pháp hay không có gặp thầy bạn ok hay không rồi những gì mình nghe đó là cái gì mình nhớ được bao nhiêu mình tâm đắc cái gì và hành trì được bao nhiêu rồi cuối cùng là chứng ngộ được bao nhiêu cũng là sáu căn sáu trần nhớ nha cái này quan trọng cực kỳ cái ba la mật của mình nó cũng là cái hoạt động của sáu sáu căn sáu trần cái ba la mật à. và chính vì cái ba la mật của mình đó mà mà đời sau kiếp khác mình sinh ra nó mình biết được sáu trần như thế nào à, Phật pháp cũng là nằm trong sáu trần à, đời sống hưởng thụ dục lạc cũng nằm sáu trần bạn lành minh sư thiện hữu cũng là sáu trần bạn xấu rủ rê bài bạc nhậu nhẹt trác tán cũng là sáu trần cái vấn đề là anh chuẩn bị cái con người nó như thế nào để anh có được một cái sáu trần cao cấp còn không nó là cái anh chỉ có biết được cái sáu trần mà coi như là rẻ tiền và nó chỉ đẩy anh xuống sình thôi nhớ nha ừ, cái chỗ này phải nhớ chứ đừng có tưởng mà nghĩ rằng mình ở Âu Mỹ hoặc là mình đang ở Việt Nam mà mình có tiền mình nghĩ mình có bằng cấp mình có chồng ngon vợ ngon con khôn nhà lớn xe đắt tiền ngon mà chưa biết là cái sáu trần của mình là sáu trần gì quý vị là ăn rồi chỉ biết rồi le lưỡi đếm tiền rồi lén lén rồi vô phòng đóng cửa mà coi xăm soi hộp sòn với là cầm thạch thì sáu trần sáu căn của vị rất là thấp tôi nói khẳng định như vậy sáu căn nó rất là thấp cái sáu trần nó không có đáng kể vì sáu trần nó chỉ đưa quý vị xuống thấp thôi trong khi đó người ta phải có thời giờ để mà nghe kinh đọc xem kinh nghe giảng ha? đầu óc phải có làm việc ha? chứ còn làm việc là việc gì làm việc là sống bằng niệm bằng tuệ bằng định ha? tính tấn niệm định chứ còn có đâu mà cái đầu tới ngày một còn chỉ biết le lưỡi đếm tiền không đó là chỉ biết quần quật quần quật nấu ăn hầu hạ cho chồng cho con cho gia đình thì trên hình thức là thấy nó hay đó nhưng mà nếu mà xét cho nó rốt ráo một chút thì đời sống nó là đồng kiểu đời sống quẩn quanh rồi hôm nay mình là một người vợ hiền một người chồng tốt ngoài ra không biết gì nữa hết thì kiếm sao tiếp tục cũng vẫn là chồng tốt và, và vợ hiền <coughs> cứ vậy thì nó cũng nản rồi cứ đi làm để có tiền sống sống để mà đi làm rồi làm để mà sống rồi sống để có tiền đi làm mà nó quất cho đến năm 65 tuổi về hưu cái hai người dắt tay nhau vô trong nhà già nằm à, sáng chiều bốn bức tường trắng rồi chờ một đêm nào đó đàm nó lên chạy ngang cổ tay chân lạnh ngắt duỗi để đi lưu kết thúc một cuốn phim buồn ổng đi trước bà lại bữa buồn quá mà cũng đi luôn nghĩ cũng nản ngày xưa có ổng hai người hai chiếc xe lăn cuối tuần con vô thăm ổng đi rồi còn là một mình bà con là có cái việc làm ở xa lâu lâu về thăm một lần thì mỗi ngày y tá nó thương mình đẩy đi xa xa còn nó ghét mình đẩy ra tới ngoài cửa rồi nó mình tự mình đẩy mình vô bốn bức tường trắng tôi có nhiều cơ hội để tôi đến thăm khi thấy các thiền viện và đồng thời cũng có nhiều cơ hội để tôi đến thăm những cái nhà già tứ họ đi thăm người thân họ chở tôi đưa tôi đi đi đi đi, đi cùng nhìn nó nản không có tưởng tượng được quý vị biết không và tôi nhớ có một cái câu chuyện buồn ở trong một cái nhà già là ngày kia có một phóng viên địa phương mà tìm đến một cái nhà già để họ phỏng vấn các cụ về cái đời sống ở đó để họ đăng báo thì phóng viên đang ngồi thì cái ngồi cái phòng chờ cái phòng phòng chờ đó phòng chờ kia để mà gặp đại diện của cái nhà già thì phóng viên đường trẻ thấy đó báo chí có tivi sẵn có cái keo cái keo mà nó đựng binh mỹ đựng đồ cho trẻ em đựng kẹo đựng bánh thì thấy nó có cái keo biết cái này để cho mọi người ăn cho nên ông mở nắp ông hốt mấy hộp đậu phộng ông mở miệng ông nhai mà nó dễ nhẹ cả nó lặng ngắt rồi thì lát sau cái ông cũng dai được mấy mấy hộp lát sau cái có mấy cụ trong nó đi ra rồi cũng chào hỏi mấy cụ đây sống sao nó vậy đồng vòng rồi ông mới hỏi gì chứ trời ông cũng vừa hỏi mà ông vừa thò ra vô trong cái lo cái cái keo đồ phòng nó không hốt ngang nữa ông còn nói mấy cụ không có răng ai để mấy này cứng quá thì biết cụ nó không phải họ để đây là cái ờ, sô cô la mà nó bọc ờ, ờ, bọc sô cô la mà, mà mà nó bọc đậu phộng mà tụi đừng có răng nên, nên chỉ múc múc múc hết cái sô cô la rồi bỏ đậu phộng lại <laughs> mà ta chưa có dẹp à ta chưa có dẹp mà ra nãy giờ, giờ là cậu ăn cái đó nó hả nó già trời quý vị thấy không tức là khi mà mình trẻ mình giàu sang này nọ thôi mình giàu vô nở những cái chỗ như chị á đó. đó mình kỹ lưỡng biết bao nhiêu không à, lặt rau lặt giá mà đến đất không lụm rồi bây giờ vô mình sống với những cái người mà họ lãnh á tưởng sao mình đành đoạn cái hộp sô cô la mà nút cho hết múc cho hết cái sô cô la mà đem ta bỏ đi không để keo trở lại rồi khách vô nó cứ giới tiếp thôi ở chết luôn thì cái chuyện này là kể cho quý vị đừng buồn ngủ mà tôi mới vạch trần một sự thật cho các vị thấy các vị thấy tưởng tượng được không ngày nào bác sĩ kỹ sư xe cộ đi đứng ngon lành bảnh bao chỉnh chọe đặt ti tiệc tùng rượu thịt ê, ê bạn bè gọi là ngút ngàn bao la bát ngát bây giờ già rồi chung vô sống với mấy người như vậy đó thì tôi việc nghĩ có gì có chịu nổi hay không chứ tôi đọc cái chuyện là tôi đã nổi da gà rồi tôi cũng ớn không biết trong đời tôi có ngày nào tôi ăn mấy cái hộp đậu phộng kiểu đó hay không ớn gì. cho nên nó tôi nhắc lại một lần nữa cái này phải ghi cái này là vì lòng đại bi là phải ghi ta sử ta sử dụng hả ta sử kỳ người ta cái này giống như ai phá vậy ta ồ la la ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng cái câu này là câu thần chú quý vị mà học cái lớp này viết là thành là đại ca giang hồ luôn cái là xăm cái câu này tôi cũng muốn người xăm lên người khác xăm trần kinh cái câu này rất là quan trọng nha ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng biết trong rừng hiểu câu này không ta hiểu không có nghĩa là bây giờ tôi ờ, ở đây đi đánh bài tôi đi quán bar tôi đi câu cá tôi đi săn bắn rồi tôi sát sanh tôi trộm cắp nghĩa là tôi đang sử dụng sáu trần đúng không sáu căn đúng không đó thì khi mà tôi dùng sáu căn để mà tôi tạo ác nghiệp thì mai này tôi sẽ bị đọa hoặc là tôi sẽ sanh lại trong những hoàn cảnh rất là đau khổ và cái sáu trần mà của những người mà đọa những người bị khổ nó khác sáu trần của người sung sướng đúng không dạ yeah. cho nên là cái câu này nó cái, nói đây mà không hiểu nó thì tôi nghĩ mình nên đi chết đi nha sống cạch đất ta sử dụng sáu căn như thế nào thì ta sẽ có sáu trần tương ứng cái câu này rất là dễ hiểu sáng tinh mà hành giả thọ tu tập cái tháo quán đồng xứ là nhớ cái câu này phải xăm lên người câu này ta sử dụng sáu trần thế nào thì ta sẽ có sáu căn tương ở ờ, ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng là vậy đó nha hôm nay tôi dùng sáu căn để mà tôi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu lừa đảo lật lọng giết người đốt nhà cướp của thì mai này cái sáu trần của tôi quý vị biết rồi ở dưới địa ngục mà tu sanh nên làm người thì eo ọt bệnh hoạn không có bệnh rồi không có thuốc đói không có cơm mà khác không có nước uống à, cho nên ờ, rồi à, là đói lạnh nắng mưa thì không có nhà ở cô đơn lạnh lẽo không có gia đình không có bè bạn yeah. Dạ, cũng là sáu trần chứ mà sáu trần của người mà ác bị sáu người sáu trần sáu trần của người vô phước của người không có công đức thì nó thảm thê như vậy đó cho nên và thêm một cái hành giả quán chiếu tiếp ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng và dù sáu trần có tốt hay xấu đến mấy cũng nằm trong ba khổ nhớ nha cũng nằm trong ba khổ đó là bước hai hành giả quán chiếu như vậy bước một là hành giả quán chiếu rằng đây là sáu căn làm việc với sáu tầng sáu căn làm việc thế nào thì sẽ tạo ra sáu tầng tương ứng rồi hành giả mới đẩy thêm một bước nữa đó là sáu trần dầu tốt xấu đến mấy thì nó cũng nằm trong trong ba khổ yeah, nó nằm trong ba khổ có nghĩa là, là buồn cách mấy cũng có lúc nó mất mà vui cách mấy cũng có lúc nó mất à buồn cách mấy cũng đến lúc nó mất mình nghe thấy cũng vui đó nhưng mà đang phải buồn cách mấy cũng có lúc nó mất nếu mình có phước á, thì buồn nó sẽ kết thúc khi để nhường chỗ cho vui còn nếu mình vô phước buồn á, nó đến lúc nào nó sẽ vô thường để nhường cổ chỗ cho cái buồn khác cái câu là phải nghiêng nha cái câu là phải nghiêng nha à khổ ưu và hỷ lạc có hai cách vô thường nha vô thường để nhường chỗ cho thứ khác mình à, hoặc để nhường chỗ cho cái giống hợp chúng tôi muốn nghe kịp không ta khổ ưu có hai cách vô thường bây giờ tôi nói nha trường hợp một là cái khổ ưu này nè nó vô thường để nó nhường chỗ cho cái hỷ lạc nhưng mà cũng có trường hợp cái khổ ưu này nó vô thường để nó nhường chỗ cho cái khổ ưu khác bởi vì nó có cái ông nó ông khuyên cái bà gì tới coi bói ông nói bà ráng chịu khổ đi mai mốt cực nhưng mà nó nó khác chỗ này là bà tới mới coi bói đó thì ờ, ổng nói số bà gian nan lắm nghe năm nay 45 phải không ừ ba năm nữa là khá đó thì ba năm nữa thì nó đỡ hơn thì ông hỏi đỡ hơn là hết cơn cái thầy ông nói không nó lúc đó nó quen rồi thì bây giờ chồng bà bỏ bà thì khổ lắm nhưng mà lát bà gồng được ba năm thì cái khổ đó nó quen đi nha con nó hư nó ở tù thì bây giờ khổ thiệt nhưng ba năm nữa nó quen đâu đâu có ai khóc suốt ba năm đâu dạ cho nên là khổ lạc khổ ưu hỷ lạc nó có hai cách vô thường một là khổ ưu nó vô thường để mà nó nhường chỗ cho cho hỷ lạc mà cũng có trường hợp khổ ưu này nó vô thường nó nhường chỗ cho cái khổ ưu khác mà tại sao có hai cái kiểu này vì các vị thôi nha người có tu tập thì sáu căn của họ toàn là biết cảnh biết cảnh ờ, hỷ lạc và nếu mà nó có vô thường á, thì cái hỷ lạc này nó nhường chỗ cho cái hỷ lạc kia à cái đó gọi là hành khổ ờ, cái đó là gọi là hoại khổ và hành khổ còn cái người không có tu họ tạo quá nhiều ác nghiệp thì cho nên đời sống họ toàn là khổ ưu không à cho nên nó là khổ ưu này nó kết thúc nó nhường chỗ cho cái khổ ưu khác nghe kịp không giờ bây giờ tôi mới ghi cái này ra nè nha hỷ vàng người có phước thì hỷ lạc này nhường chỗ cho hỷ lạc kia trường hợp này gọi là hoại khổ và hành khổ người vô phước thì khổ ưu này nhường chỗ cho khổ ưu kia cái này gọi là khổ cái này gọi là khổ khổ và hành khổ trong rung nghe hiểu không <coughs> khổ của hy có hai cách vô thường một là vô thường để nhường chỗ cho thứ khác giống mình hai là nhường chỗ cho cái giống hợp các vị nghe hiểu không tôi sợ tôi tôi, tôi giảng mà tôi rung quá rung tôi không có biết là nó hiểu hay không nữa nha giống như chư thiên đó hoặc là mấy người nhà giàu đó, nó, nó phước nhiều quá rồi cho nên thí dụ như bây giờ họ đang ở trong nhà nó mát lạnh nó thơm ngát vậy nè cái bây giờ cái tự nhiên là nó thôi bây giờ ra rồi biết xin bơi vậy là từ cái sướng trong nhà cái nó chuyển qua cái sướng ngoài sân, nó lại vô thường đó chứ rồi họ bơi chụm chụm chụm chụm không cái họ bây giờ phải có cái gì ăn ta cái là bắt đầu họ thò ta bấm cái chuông ờ, service đó là nhân người hầu chạy ra dạ thứ ba bà gọi con vô lấy giùm bà một ly cam giác đi con là nó lại khiên nè sáng nay con có lụm lông yến chưa cái dài dài để lát con nấu cho bà yến con nhớ bỏ hột sen vô nghe nói chung là từ cái vô thường này qua vô thường khác mà toàn là vô thường đã đời không còn anh nhà nghèo thì sáng sớm vậy là nghe vợ nó đánh con hỏi thì chứ hôm qua tiền ba đọc xích lô mày là mất ở đâu rồi là mình nghe mình thấy nản rồi vừa xong thì xây qua hỏi bả như vậy là tiền mất rồi em nó ờ mất rồi sáng nay nhà khỏi cái điểm tâm luôn à, anh đi đạp xích lô luôn đi rồi mới xuống với lục cơm nguội gặp nguyên con gián trần dân nó nằm trong đó thì cũng hất con gián ra rồi ăn ăn xong rồi đạp xích lô bụng đói nắng lên cao không có khách mồ hôi nó vã ra trái lậm tay lệnh dinh trúng gió đó tức là cái khổ này nó kéo qua cái khổ kia đó, đó là mình còn có trường hợp là cái hỷ hỷ lạc này nó kéo qua cái hỷ lạc kia nhưng mà bà cái vị hành giả tu pháp quá đồng xứ vị đã thấy rõ rằng bây giờ sướng cỡ nào thì nó cũng là nằm trong ba khổ mà khổ cỡ nào thì cũng nằm trong ba khổ thì tôi mới giải thích thế nào là hai câu tôi vừa nói tôi đã ghi rồi có nghĩa là đó đối với trường hợp mà may mắn đó cái hỷ lạc này nó nhường chỗ cho hỷ lạc kia thì tùy lúc đó ta gọi là hoại khổ và và hành khổ còn không nữa đó là cái khổ ưu này nó nhường chỗ cho cái khổ ưu kia thì trường hợp đó ta gọi là khổ khổ và hoại khổ nghĩa là lúc nào cũng có cái hoại khổ nha lúc nào cũng có hoại khổ nhưng mà trong lòng khó chịu thì nó là khổ khổ cộng với hành khổ còn trong trường hợp dễ chịu mà nó biến mất thì mình gọi là hoại khổ cộng với hành khổ không biết tôi nói cái này trong rung có nghe kịp không ta tôi tiếc tôi tiếc một chỗ đó là nếu mà quý vị không có hiểu cái này không có nhớ cái này đó thì đây là cái phần giáo lý cốt lõi giáo lý tinh hoa đó mà các vị nghe mà mà trước quát thì còn quá nào nha mà cứ mỗi lần mà tôi tôi giảng mà đúng rung mà tôi nhận ra tôi hiểu tôi, tôi mới, mới hiểu là tại sao mà đức phật niết bàn sớm sống làm gì nữa không có độ được ai sống làm gì nghe được cái kịch đó gọi là quán chiếu 12 xứ tức là sáng nay các vị học theo tôi là đã quá kỹ và căn bản ngại về xứ nha tức là tôi nhắc lại hành giả quán chiếu khi nghe một cái đông hành giả biết rằng đây là cảm cảm thân được biết đến do do cái gì do thành kinh thính giác à vào tâm nhị thân đó là một cách tức là đó lúc đó gọi là quán chiếu quán chiếu thinh trần đó hoặc là hoặc là lúc hành giả không quán chiếu cảnh mà quán chiếu tâm nghe một cái đông hành giả biết rằng đây là tâm nhĩ thức cái tâm mà biết cảnh thinh dựa trên cái sự hỗ trợ của thần kinh thính giác rồi tôi mới nghe kịp không nghe kịp à, vậy đó tức là tùy mình mình muốn quán chiếu cảnh trần cũng được mà quán chiếu căn cũng được căn hay trần cái nào cũng được hết một là mình nghe cái đồng mình nói đây là âm thanh nghe không? mình ghi mình biết liền biết đây là âm thanh chỉ là âm thanh thôi ở đây không có tôi không có ta không có khỉ móc gì không có ông a bà b hết ở đây chỉ làm âm thanh được biết đến bằng tâm nhĩ thức y cứ trên trên thần kinh tỉnh giác đó là một lần đó là quán chiếu trần còn quán chiếu căn nè nghe một cái đùng cái mình biết đây là tâm nhĩ thức dựa trên cảnh thinh và thần kinh thần kinh thính giác vậy đó đó gọi là quán chiếu 12 xứ nha rồi tiếp theo là quán chiếu chiếu chiếu chiếu thất giác gì bạch giác mấy cái này cũng ớt mấy cái này nó khô khô thiệt mấy này khô thì giảng này. mà tôi phải nói thêm đó là bà con nào mà nghe được mấy cái này nè mà còn giống cái tai mà nghe được nghĩa là quý vị phải có ba la mật ít nhiều bởi vì mấy cái này nghe nó nản nó khô nó khô mà có cái điều đặc biệt mà tôi phải khoe đó là tôi giảng là tôi lại vui vui hơn là giảng là chuyện bắt kể chuyện phong thành kể chuyện là đời sữa đời xưa có mẹ bán dưa thì rồi phải làm không khoái khoái cái này thôi thì mấy cái này thật sự nó giúp mình hết khổ nha rồi ở trong chú giải có giải thích hai điều thất giác chi đó là cái tên gọi khác của tứ niệm xứ cái pháp môn tứ niệm xứ nó là thất giác chi cũng tức là bát chánh đạo thất giác chi cũng chính là tính toán niệm định tuệ nhưng mà có lúc thì được triển khai thành ra là số 7 thất giác chi có lúc được triển khai thành số 8 bát chánh đạo có lúc được triển khai thành số 5 tức là tính tấn định định tuệ có lúc được triển khai tầm số 3 đó là giới định tuệ nhớ nha nhưng mà thật ra chỉ là thật giác chi tức là nội dung chỉ có một thôi nha thật giác chi thì ở trong đây có nói rõ đây là những cái điều kiện bói chăn gá là bói xá là giác ngộ là giải thoát chỉ bói xá này nó cùng một căn bói xá nó cùng một ngữ căn thì nó cùng một ngữ căn với chữ bồ thì hí rồi nó cùng một ngữ căn với chữ bút hát có nghĩa là giác ngộ là giải thoát là hiểu biết nha chúng rơm nghe nha cái chữ bách xá này nó cùng một ngữ căn với chữ bồ thí nó cùng với chữ bút há có nghĩa là giải thoát là giác ngộ là tỉnh thức ha nhớ cái đó rồi tiếp theo đó là đây là những cái chữ ăn giá đây có nghĩa là cái điều kiện cái điều kiện hay là cái, à, cái yếu tố chữ ăn giá đây cái là điều kiện hay là yếu tố muốn nhảy mũi mà nhảy được có gì điều kiện hay là yếu tố có nghĩa là bảy cái này nè là bảy cái điều kiện hay là bảy yếu tố mà dẫn đến giác ngộ và trung chú giải là nhắc đến những điều kiện hỗ trợ và tạo sinh thất giác chi hả? hình như ta đã học em còn nhớ hay đã quên nha các vị chắc chắn có học cái này rồi bây giờ trong room này có ai mà boss lại dùm tôi điều kiện hỗ trợ và tạo sinh thất các chi hay không có vị nào nhất được hay không các vị bỏ lên bảy cái đó dùm được hay không còn trong room các vị còn giữ đó hay không thấy chưa tôi nhớ là cách đây không lâu cách đây không lâu tôi có giảng tới cái này và tôi cho chép Bali rất là đầy đủ mà nếu mà bây giờ các vị chỉ nói không một tiếng đi các vị chỉ nói không một tiếng thì chúng tôi sẽ cho chép lại nhưng mà nó cần cái chỗ là là là quý vị phải viết Bali chứ tôi có viết ngán quá rồi nha có nghĩa là <clears throat> thất giác chi là bảy bây giờ thang tôi vậy tôi giảng rất vũ trụ vậy đi lục đi <clears throat> thất giác chi là bảy cái điều kiện hỗ trợ cho cho cái con đường giải thoát cho trí tuệ giác ngộ thứ nhất là niệm giác chi tức là niệm trong bốn niệm xứ nha yeah. tôi nhắc lại niệm ở, ở trong ờ, bát chánh đạo niệm ở trong thất giác chi nó cũng là tâm sở niệm nhưng mà chỉ khi nào mà nó có mặt trong cái lúc người ta tu tập tuệ quán chỉ khi nào mà nó có trong tâm của nội tâm của một bậc thánh thì lúc đó nó mới được gọi là thất giác chi chứ còn nếu mà không phải trong tâm của một người tu tập tuệ quán không phải trong tâm tư hành giả không phải trong tâm tư bậc thánh thì nó không được gọi là thất giác chi là vì sao là vì cái tâm sở là vì tất cả ba năm mươi hai tâm sở nó đã từng xuất hiện trong đầu của chúng ta nó từ vô lượng kiếp luân hồi quá khứ mà nó có giúp được mình gì đâu là bởi vì trong những trường hợp đó nó không phải là giác chi, nó không phải là <coughs> bác chánh đạo mà chỉ khi nào những tâm sở đó nó được mình vận dụng <coughs> để mà tu tập tuệ quán thì lúc đó đó tu tập địa quán là sao tức là quán chiếu danh sắc à, để mà nhàm chán để mà lìa bỏ cái lòng đam mê trong danh sắc để mà thấy rõ niết bàn để mà diệt từ phiền não nha để làm ba thiệt á khi nào các <coughs> tâm sở tịnh hảo được vận dụng vào ba việc ở việc sau mới được gọi là giác chi hay là bát chánh đạo hay bồ đề phần hay là bồ đề phần hay ba việc hay à, ba việc một đó là quán chiếu à, danh sắc để để gì ta diệt trừ phiền não và chứng ngộ niết bàn à, nói cách khác khi nào chúng đóng vai trò đạo đế để hướng đến sự chấm dứt tập đế và chứng ngộ diệt đế thì mới gọi là bồ đề phần nghe mở một đơn bồ đề bát khi giá là sáng nay mà người nào mà không có nghe cái này đó là uổng vô cùng tận nha mấy cái rùm mấy cái này nè mấy cái bài giảng này nó không còn vui nữa đâu nha nhưng mà mấy cái nội dung này nó là đáng để quý vị xâm lên người nha à, quán chiếu danh sắc diện từ phiền não và chứng ngộ niết bàn à, ba việc nha thì các cái tâm sở tịnh hảo được vận dụng vào ba việc sau thì mới được gọi là giác chi hay là bát chánh đạo hay là bộ địa phật à, là là sao mò là một có là tính tấn niệm định tuệ đó nó chỉ được gọi là năm quyền được gọi là bát chánh đạo được gọi là tam học được gọi là thất giác chi à, khi nào mà nó được sử dụng vào ba việc ở đây à, là quán chiếu danh sắc chấm dứt phiền não và chứng ngộ niết bàn còn một cách nói khác là khi nào chúng được chúng đóng vai trò đạo đế nha khi nào chúng đóng vai trò đạo đế để chấm dứt tập đế và chứng ngộ diệt đế thì lúc đó, đó chúng mới được gọi là bồ đề phân các tôi mới nghe kịp không ta và có một điều vô cùng ngạc nhiên đó là các cái pháp những cái điều kiện mà hỗ trợ thức chất chi tôi đã giảng rồi nhưng mà bà con vẫn một mực À, một mực lãng quên, thôi thì coi như là... Có vị có còn giữ bài đó hay không? Giờ này mà còn tặng bông, tôi nghĩ sao tôi không hiểu. Giờ này mà đi tặng bông rồi mời nước mà tôi cái bài mình hỏi mình kêu trả bài thì không chịu trả bài mình cứ buồn buồn cái vỗ tay cái này chắc là ở trong chắc là chắc trong nhà già làm sao chứ đâu có ai mà ngộ dữ thần nếu vậy các vị các, như vậy là tôi không cần giảng phải không tôi không cần giảng nữa phải không tôi không cần giảng nữa kỳ gì ta đâu có các vị đâu có bỏ lên đâu không không vậy là các vị hiểu sai rồi hiểu hiểu sai ý tôi rồi dạ tôi có đi giảng rồi như vậy có nghĩa là theo ý vị tôi không cần nhắc lại phải không rồi hay các vị hay các vị làm như thế tôi tôi tôi cũng thích rồi tức nghĩa là nếu ai muốn học lại mấy cái này thì người đó phải chịu khó kiếm bài cũ ha rồi đúng rồi đúng rồi chỉ cần quý vị xác định là cái đó nhớ nha à, đúng rồi chứ bây giờ tôi giảng là nó mất thời gian ghê lắm rồi tu tập pháp quán niệm xứ ở cái phần thức giác chi là hành giả luôn luôn ở đây à, hành giả phải luôn à, xác định mình đang sống trong giác chi nào biết rõ mình đang cần đến giác chi nào làm sao trong chú giải có nói rõ lắm khi nào hành giả thấy cái tâm mình nó bị lui sụp nó yếu đuối nó làm biến nó muốn bỏ cuộc với nó hiểu nó chán nó không biết làm gì thì lúc đó hành giả nên biết rằng ta đang cần đến bốn loại giác chi sau đây à nha khi thấy tâm mình lui sụp à, thối thất ha lười biếng thì hành giả nên biết ta lúc này cần đến sự hỗ trợ của bốn giác chi của cái gì ta là trạch cần hỷ niệm không? khi nào thấy tâm bung sung quá khích biết biết biết quá khích không sung nó hứng lên nó, nó, nó đang nó đang tuôn trào rạo rực không? thì lúc mà thấy thì nó lắng xuống chứ sao tu à, khích thì phải à, khi nào thấy tâm buông xung có xúc thì phải tu tập bốn cái giác chi sao tức là tỉnh định xả và gọi gì ta và niệm nhớ nha khi thấy tâm mà nó lui sụp thối thắt thì hành giả nên biết ta, ta lúc này cần đến bốn cái sự hỗ trợ ở ờ, cần đến sự hỗ trợ của bốn giác chi là tập cần hỷ niệm còn khi thấy nó mà nó bung sung quá khích thì phải tu tập bốn giác chi khác đó là tỉnh định xả niệm ở đây có điều đặc biệt các vị thấy lúc nào cũng phải có niệm à nó đặc biệt là cái chỗ đó à, nó đặc biệt là cái chỗ lúc nào cũng có cái điểm và cái câu này xong nữa thương quá quý vị cái cuốn này là chắc là mình mẩy coi như không còn chỗ nào trống rồi Nè, thiện pháp nào cũng có thể có lúc uh, cái chữ gì ta bị cũng có lúc uh, cái over với kịch sao biết thiện pháp nào kệ đấy viết cha nó đến anh cho nó gọn lúc nào cũng lúc bị over ừ, bị quá mất cái riêng niệm thì không bao giờ à, như vậy thì ghi lại thiện nào cũng có lúc over riêng niệm thì never cho dễ nhớ nhớ nha các vị đông rung nhớ không ghi câu ghi câu này thiện nào cũng có lúc over nhưng mà riêng niệm thì never có nghĩa là thí dụ trí tuệ có lúc một cái trí mình làm việc quá mạnh đi nói cái chuyện nó bị yếu luôn là định mình nó mạnh quá đi mình tập trung vô định mình đắc định lúc đó mình nhập định mình mấy cái kia nó yếu bởi vì lúc đang nhập định là cái trí mình nó có làm việc nhớ nha như vậy thì có lúc định mạnh lúc tuệ mạnh có lúc thì tính nó mạnh à, những cái gì cũng được hết nhưng mà riêng cái niệm thì không bao giờ có cái trường hợp niệm dư không bao giờ có trường hợp niệm dư ngay cả ở một vị trí ảnh giác ngay cả vị chánh hẳn giác là thiện pháp nào của ngài cũng là thoát hết á thì lúc lúc nào cũng sống trong chánh niệm nhưng mà định ở ngài thì có lúc là ngài chỉ sống trong định thôi nhớ nha có lúc vị chánh giác khi mà ngài nhập định thì ngài chỉ có định thôi à, nhưng mà niệm thì không niệm lúc nào cũng là có thể tham dự với bất cứ ai à, đặc biệt vậy đó còn vị ở vị chánh giác đôi khi ngài chỉ có sống thuần lý trong niệm thôi nhưng mà riêng thì riêng niệm thì không có niệm thì có thể đi mọi nơi mọi lúc không lúc nào mà niệm bị xem là dư chỉ đâu vậy có cho nên cái chánh niệm nó đặc biệt lắm nha chánh niệm cho nên là phải ghi câu này nè à là là là kỳ vậy sao có chuyện này tại sao có chuyện này mong các vị luôn vui vẻ ha mong các vị luôn an lạc nha luôn an lạc luôn vui vẻ tôi nhắc lại cái pháp quán niệm xứ á, nó có nhiều phần phần một á, là quán sát năm triền xem hiện giờ ta đang sống trong triền nào nha và xem lại trong a thì đàm bìa xanh không phải tôi muốn bán sách đâu sách còn nữa đâu bán để tôi làm biến của nó luôn xem lại trong a thì đàm bìa xanh á để bổ sung phần này là hành giả phải luôn biết rõ ta đang sống trong cái triền cái nào và cái chi thiền nào nó đối lập với cái triền cái nào chà cái vụ này mà, mà biết trong quyển a thì đàm xanh có, có ghi cái đó không phải nhớ cái đó nha rồi cái thứ hai cái thứ hai nữa là hành giả quán chiếu về năm quẩn tức là hành giả biết rõ rằng cái nào là sắc thọ tưởng hành thức nha biết rõ biết rõ biết rõ biết rõ thí dụ như bây giờ khi mà mình ngồi xuống mình biết là sắc pháp khi mà mình khởi lên tâm sân á, thì mình biết đây là à, xin lỗi khi mình ngồi biết đây là sắc quẩn khi mình ngồi mà có cái tâm sân nó xuất hiện mình biết là đây là hành quẩn bất thiện còn khi mà mình ngồi mình thấy dễ chịu biết đây là thọ quẩn dễ chịu mình ngồi thấy khó chịu biết đây là thọ quẩn khó chịu thấy chưa còn khi mà mình mình cái đầu mình tự nhiên nó nghĩ đến cái chuyện gì đó mà mình thấy nó không có lợi thì mình chỉ suy nghĩ đây là tưởng quẩn không cần nghĩa là cả, cả ngày vậy là mình chỉ có năm quẩn thôi chứ không có gì hết cứ ngồi anh xương là biết đây là năm quẩn đang ở sắc quẩn đang làm gì? mà có cảm giác dễ chịu thì biết đây là thọ quẩn dễ chịu khó, chịu mình biết đây là thọ quẩn khó chịu tức là tao khổ đó ừ, mà lúc mình chưa nói là quẩn còn mà lúc có cái tâm tham tâm sân mình biết ở ờ, đây là hành quẩn bất thiện khi mình biết tâm mình đang ngoan nghĩ với phật pháp mình biết đây là hành quẩn thiện à, như vậy còn không nữa thì khi mà mắt thấy tai nghe mình biết ở ờ, đây là thức quẩn đang làm việc nghe cái đúng mình thức quẩn đang làm việc hoặc là mình niệm qua bên hành khi mình niệm hết hồn thì mình biết ở ờ, à, đây là hành quẩn bất thiện còn không mình chỉ tu thức vững thôi mình chỉ nghe cái mình nghe cái đông mình chỉ biết đây là thức vững này à, biết đây là nhị thức nhị thức trong thức vững nghe cái mùi đó chỉ biết đây là tỷ thức trong thức vững à, có hiểu tôi gật mới hiểu đó là nó cái là mình sẽ làm gọn lại cái cuộc đời của mình thay vì phật pháp bao la mênh mông bây giờ mình làm gọn lại từ lúc nào cũng sống như vậy biết rõ đây là thức quẩn đây là nhãn thức trong thức quẩn nhị thức trong thức quẩn tỷ thức trong thức quẩn à, hoặc là thí dụ như mình nghe cái mùi à, mùi mùi gì đó cái mùi à, mùi mùi mùi bánh xèo thì mình có thể niệm nó đây là đây là, là, là, là, là tỷ thức tỷ thức ở trong tỷ thức ở trong tỷ trong à, thức quẩn dạ rồi Ờ, thì như vậy là chúng tôi không có cần ừ. à, như vậy thì các vị không có cần à, phải học lại môn, à, nhân sanh thế cái kia phải không các vị xác định là phải không ok thì tôi bỏ qua bỏ qua thì đã lắm chính các vị nha chính các vị chính các vị à, đã nhìn nhận như vậy như vậy thì hành giả biết rõ là ta đang sống ta đang sống với cái giác chi nào rồi cái thứ hai biết rõ rằng lúc này ta đang cần đến giác chi nào nha nghe này hành giả biết rõ là ta đang sống với giác chi nào là một quán niệm giác chi là quan tâm đến các việc sao việc sao một đó là biết rõ ta đang sống với giác chi nào à, Số 2. Lúc này ta đang cần đến giác chi nào? Số 3. Là phải làm gì để có được cái giác chi đó hay giúp nó vững mạnh? Các vị có, có, có, có, có ghi được cái này không ta? Quán điểm giác chi là quan tâm đến ba việc sau đây một là biết rõ ta đang sống với cái giác chi nào hai là là lúc này ta đang cần cái giác chi nào và ba là ta phải làm gì để giúp cho cái giác chi đó nó vững mạnh cũng giống như sức khỏe mình thứ nhất sức khỏe ta hiện giờ đang ra sao à, thứ hai ta đang cần đến cái loại sinh tố nào rồi số ba làm gì để có cái loại sinh tố đó đã hiểu một là sức khỏe mình hiện ngày đang ra sao thì như khi tôi ở bên châu âu tôi bị chuột rút bị cái chứng chuột rút chuột rút không biết bên đây nó kêu cái gì dập bẻ đó thì có mấy người quen họ nghi ngờ tôi bị um, thiếu cái magnesium à, thì họ mới đề nghị tôi uống cái magnesium nha trong đây có người nói sư giải thích cái ba cho con rõ cái ba là gì cái ba là đã nói rồi cô cái cái, cái vân anh này tôi biết là nam hay nữ cho nên tôi kêu bằng du nha tôi không biết này nam nữ trong room rồi tôi không biết là nam nữ hay là bd hay là tôi không biết tôi chỉ kêu bằng du thôi du nói với mấy cái người mà giọt mưa cuối mùa rồi cái gì mà có như trần thiện rồi đó chính họ hồi nãy đó họ là người cản tôi không cho tôi ghi họ nói là họ để họ đọc lại bài cũ nha cái số 3 đó là phải làm gì đó để có được cái giá chi đó hồi nãy tôi muốn quá tôi muốn nói rồi cái họ nói để tao có bài cũ rồi bây giờ rồi nãy giờ đi cô ngủ du ngủ hay sao mà du không có nghe rồi bây giờ du đi hỏi là giải thích cái thứ ba là sao hả người ta đã nãy tôi nó muốn lắm rồi tôi muốn giải thích là mấy người kia nó đã nghe lại bài cũ rồi bây giờ có người đi hỏi nha bây giờ quý vị làm việc với nhau đi nha và dạ, cho nên bây giờ là các vị làm việc với nhau bây giờ tôi nhắc lại Pháp quán niệm xứ nó gồm có nhiều phần Một là quán chiếu về năm triền Hai là quán chiếu uh, năm quẩn Quán chiếu mười hai xứ Quán chiếu tất giác chi Mà quán chiếu tất chi là sao? Là hành giả biết rõ rằng hiện giờ ta đang sống với giác chi nào Mà giác chi là sao? niệm giác chi tức là chánh niệm trạch pháp giác chi là trí tuệ có nghĩa là trạch phát chi có nghĩa là cái khả năng biết rõ cái này là thiện cái này là bất thiện cái này là nên cái này là không nên nha cái trạch giác chi tôi nhớ là giải thích rồi cho nên chỗ này tôi không có nói lại cái trạch phát chi nó đặc biệt vậy đó nó không phải nó không phải là cái trí tuệ mà mình hiểu theo nghĩa thông thường mà nó là cái khả năng xác định phân biệt cái trạch phát chi á là biết cái nào nên cái nào không nên cái nào tốt cái nào xấu cái nào thiện cái nào bất thiện thì cái đó gọi là trạch pháp giác chi mà cái chi pháp rốt ráo của nó chính là trí tuệ nha à, dạ, ví dụ như tôi ví dụ như là mình biết rõ đây là tâm tham đây là tâm thiện rồi có một lúc mình biết đây là tâm thiện nhưng mà cái tâm thiện này nè lúc này nó không nên có cái đó gọi là trạch pháp giác chi tôi ví dụ như các vị đang ngồi ở trong thiền viện nha đang ngồi trong thiền đường đang theo dõi hơi thở Hít vô thở ra đang sống bằng chánh niệm, biết rõ ta đang thở ra bằng tâm tham, biết rõ ta đang thở vô bằng tâm tham. Biết rõ ta đang thở ra bằng tâm sân, biết rõ ta đang thở vô bằng tâm sân thì đang quán chiếu như vậy tự nhiên nó nổi hứng lên. Cái nó muốn là ngày mai chắc mình xin được ghi danh để mà làm thí chủ trai tăng thì không được. Nhớ nha, cái đó không được. Mình biết rằng đây là thiện nhưng mà thiện tới chỗ này không được. Để lát nữa ra ra ra là, xả thiện ra là mình mới tính chứ còn giờ đó mà mình nghĩ bụng ngày mai cái mình chắc mình cúng dường bữa cơm cho đại chúng à, nó mua cái gì ta mua cái gì ta à, đồ mặn hay đồ mặn rồi để nhờ cô hiếu với cô lan cô cúc đi còn đồ ngọt thì để mình đi thì chắc mua táo đi miếng điện thì táo nó mắc rồi để mình cũng dùng táo đi mỗi hành giải người ta táo với một uh, lon à, coca không coca thì bên đây nó mắc lắm mình hết tiền là tháng sau gia đình mới đem qua thôi giờ mình cho uống à, nước cam dắt đi Ừ, cái là đang ngồi thiền mà tính cái đó thì việc đó gì tốt giá dạ, yeah, việc đó gì tốt nhưng mà không phải lúc nha cho nên hành giả biết rõ là đây là tâm tham tâm sân thì đã đành rồi nhưng mà hành giả cũng biết luôn là cái này nó không có tốt bởi vì đang mình đang phóng phóng vật mình đang phóng tâm thì trường hợp mà biết cái đó cái đó gọi là trạch pháp vật chi dạ, biết rõ dạ, biết rõ cái nào nên nào không nên biết rõ cái nào thiện nào bất thiện thì cái khả năng phân biệt đó nó được các ngài gọi là trật pháp lực chi chính là trí tuệ còn cái niệm nhất chi tôi đã giải thích rồi niệm cái đây có nghĩa là biết rõ cái gì đang diễn ra đang xảy ra đang có mặt đang tồn tại đang hiện hữu ví dụ như mình biết rõ mình đang ngồi biết rõ mình đang đi biết rõ mình đang tham mình đang sân thì cái đó được gọi là niệm nha còn trạch có nghĩa là khả năng biết phân biệt cái nào là cái nào nha còn hỷ giác chi tức là cái niềm vui trong trong thiện pháp niềm vui trong pháp học niềm vui trong pháp hành nhớ nhà chỉ có hai cái đó thôi mới được gọi là giác chi vậy vui trong pháp học có nghĩa là khi mình nghe pháp à, khi mình nghe pháp mình uh, quan nghĩ mình đang học mình đang xem kinh mình quan nghĩ với những cái những điều được nhắc nhở được dạy trong đó thì cái đó gọi là quan nghĩ trong pháp học còn quan nghĩ pháp hành có nghĩa là khi nào mình thấy mình cái chánh niệm của mình nó tiến bộ trí tuệ tiến bộ thiền định tiến bộ cái nào mình thấy cái, cái kiến thức Phật pháp của mình nó có nhiều thay đổi tích cực nha yeah thì trường hợp đó được gọi là quan nghĩ pháp hành nha. tức là mình quán chiếu nó vui với cái sự quán chiếu của mình đó gọi là quan nghĩ pháp hành còn còn quan nghĩ pháp học có nghĩa là mình nghe được cái gì đó mình thích đó, thì gọi là gọi là quan nghĩ pháp học nghe cái gì đọc cái gì học cái gì mà mình quan nghĩ thì nó gọi là quan nghĩ pháp học thì hỷ giác chi là vậy đó tức là niềm vui trong pháp học và pháp hành thì được gọi là hỷ giác chi nha à, rồi ờ, niệm trạch cần cần nhất chi có nghĩa là cái khả năng tinh tấn à, có những lúc mình không có thấy cái việc gì là nặng không thấy việc gì là khó chỉ cần nó là việc thiện thì mình sẵn sàng săn tay áo nhảy vô làm thì lúc đó mình phải biết đây là cần nhất chi nha tôi tôi định nghĩa vậy mà bà con nghe kịp không ta cần nhất chi tức là tinh tấn đó có nghĩa là mình biết rõ lúc này mình cái tinh tấn mình có hay không mình muốn sao muốn xác định tinh tấn có không dễ lắm mình tự hỏi mình nè bây giờ nếu có việc phải cần đến cái sự ra tay của mình cần đến thời gian của mình cần đến công sức của mình thì mình có sẵn sàng hay không thì mình thấy mình sẵn sàng thì lúc là biết cần cái chi đang có mặt còn khi nào mình giả dự buồn ngủ sáng nay sao tôi không biết là phải làm gì gặp ai đi đâu thì mình phải hiểu rằng lúc đó là mình đang thiếu cần giác chi còn tỉnh giác chi là sao tỉnh giác chi tức là hai cái tâm sở tỉnh thân và tỉnh tâm ở trong tỉnh hảo ha có nghĩa là hành giả có một cái sự trong trong chú giải nói rằng lúc đó là hành giả à, khi nào hành giả thấy rằng mình không có tha thiết đối với dạ, không có tha thiết đối với những cái hoạt động không cần thiết thì đó được gọi là cái lúc có có cái tỉnh giác thí dụ như là chỉ lúc đó chỉ muốn lắng tâm theo dõi hơi thở chỉ muốn lắng tâm theo dõi thọ chỉ muốn lắng tâm theo dõi cái tâm trạng nói chung là biết mình đang lúc đó mình chỉ muốn làm một việc thôi là lắng tâm sống theo niệm sống theo trí thì đó được gọi là đang có cái tỉnh giác chi còn mà ngoài ra đó là mình muốn hướng đến ngoại đến ngoại trần á là mình muốn nhìn cái này mình muốn nghe cái kia mình muốn ngửi cái nọ đó thì cái đó gọi là thiếu tỉnh giác chi bởi vì tỉnh giác chi là mình chỉ hướng về đời sống nội tâm này phải ghi nha bát sắp thí là trạng thái tâm hướng về bên trong à, với niệm định à, với, với, với gì ta với với với bồ đề phần à, không tha thiết với ngoại trần cái này phải ghi nha tỉnh giác chi á, là cái trạng thái tâm hướng về bên trong mà với bồ đề phần không tha thiết với ngoại trần thì gọi là tỉnh giác chi ừ. ví dụ như giờ tôi đang theo dõi hơi thở cái tâm cái định càng mạnh khi tu sa ma thá khi tu sa ma thá có định càng lúc càng mạnh á thì hơi thở sẽ vi tế dần nghe tâm cũng sẽ vi tế theo để nhận biết hơi thở đó lúc này nè thì cái passathi có mặt à, thì cái khi mà tu quý pasana ha thì cái niệm mà nó càng mạnh á thì cái cảnh danh sắc cũng càng càng vi tế tâm ghi nhận cái cảnh cảnh gì ta cảnh danh sắc lúc đó cũng phải lắng sâu theo lúc này gọi là cái bát thí đang có mặt ở ngay của chúng ta tức là tu thiền thiền thiền, thiền chỉ là là mình chủ yếu là định phải không tức là mình theo dõi định thì lúc là dùng định để theo dõi cái hơi thở mà lúc mà cái định mình nó mạnh rồi đó thì càng mạnh đó, thì cái hơi thở nó càng vi tế mà mình muốn theo dõi được cái hơi thở vi tế là cái tâm mình nó càng tế theo cái định nó phải tế theo nó mạnh mạnh nó mạnh tế thì lúc đó cái tế nó được gọi là bát sắc thí được gọi là tỉnh giác chi còn bên thiền quán khi mà cái niệm nó mạnh nó thì vì não nó bắn mặt khi mình cái niệm nó mạnh đó, thì mình mới có khả năng thấy ra được cái tốc độ sanh diệt chớp nhoáng của danh sách và kịp thời ghi nhận tất cả những thiện ác nó xuất hiện trong tâm của mình không còn là spot nữa mà là dot nó không phải là đốm mà nó là chấm nha thì để thích hợp với cái giây phút đó đó là cái tâm của mình nó phải vi tế theo thì ngài sẽ lại phát cả ngài sẽ lại phát cả à, dạy rằng cái dư âm của muốn nghe dư âm của tiếng chuông mỗi lúc một nhỏ thì tâm ta cũng phải lắng theo trong trung có nghe được cái này không ta alo ngài sẽ là phất dạy rằng muốn nghe cái dư âm của tiếng chuông mỗi lúc một nhỏ đó thì cái tâm ta cũng phải lắng theo à, thì đó là phát sách thiết biết trong rung giảng gì mà còn có nghe không biết cứ, cứ, cứ, các vị có nghe hiểu không định là sự tập trung niệm là cái sự gọi là tỉnh thức liên tục còn cái cái tỉnh giác kia ở đây có nghĩa là cái khả cái khả năng lắng yên mà tôi đã tìm nhiều cách để tôi chứng minh tôi nhắc lại bên bên thiền chỉ thì cái tỉnh giác kia nó là gì nó là cái sự lắng yên đi kèm với định còn bên thiền quán thì cái tỉnh giác kia nó chính là sự lắng yên đi kèm với niệm hay hiểu không bên xá má thá đó thì tỉnh giác chi là cái sự lắng yên đi kèm với định bên quý vipassana đó thì nó đi bên cạnh niệm khi mà hành giả đã thuần thục tôi bỏ phần sau đi bởi đi bên cạnh niệm ha niệm càng mạnh á thì cái hành giả sẽ càng nhanh nhạy để nhận ra cái tốc độ chớp nhoáng của danh sắc lúc đó phải có bát sát thì lắng yên nó nhỏ xíu giống như cái mũi giống như cái mũi khoan mà nó càng nhỏ đó thì cái người mà muốn khoan cái lỗ nhỏ phải cần đến cái mũi cần muốn khoan một cái lỗ nhỏ thì phải có một cái mũi khoan nhỏ mà muốn sử dụng mũi khoan nhỏ để vừa một cái lỗ nhỏ thì cái tâm của mình lúc đó nó cũng phải lắng như thế nào chứ mình không thể nào mà mình ừ, mình cứ kẹp cái phone ở cổ họng mình à há à há à há đó là mình không có vừa lỗ được mà lúc đó, lúc đó cả vũ trụ này nó mình phải dẹp nó qua hết rồi bằng cái tâm mình mình cảm giác với mình lúc đó nó nhỏ là nó nhỏ lại theo cái mũi khoan đó mình mới vui được cái lỗ đó đó à, hình dung được đó yeah. Dạ, giống như sỏi kim tức là lúc đó cả vũ trụ này nó không còn gì hết nó chỉ còn có cái lỗ kim và cái cọng chỉ thôi nha ok bây giờ không có hết được bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi ngày mai giảng tiếp dạ chúc các vị một ngày vui một đêm an lành nhiều mộng đẹp Idang e nyati nang po tu sukita hon nyatayo Idam me yatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idam me yatinang hotu sukita hontu